cái máy xôi nó tập tập vậy nè nó chém cục tạ yêu nó chém cái ghế vô nó ngồi kéo mày bị khùng hả mày mày có điên không nó có cái máy xôi đây nó tập ủ nó lấy hai cây ra ngồi chém tạ kéo kéo về phê điên điên cũng chửi, cũng chửi nó luôn á con trai phải tập tư thế chó đái nè đầu tiên một chân xây ra một chân đạp vô đây nè ha từ lương hết bốn thằng luôn mười con mắt bốn thằng mười con mắt có cây này không chị quạo đây chứ má bốn thằng mười con mắt có cây này không chị nó để cho sếp làm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 À, xin chào các bạn. Bây giờ chúng ta tiếp tục trải nghiệm tới những cái bài tập mà nên hay không nên tập với cái máy vai đôi này ở nhóm cơ vai đang buổi vai nha các bạn. Thì Duy sẽ mô phỏng lại một số bài mà các bạn thường thấy giang hồ nó hay tập. Bên ba chục bao máy này 150 triệu nha chiều nói chung mở cái phòng ra cũng sợ mấy đồng chí trai ồ mấy đồng chí mà năm bốn chín chín vô đây nè phá quá tập tập đàng hoàng phá kinh mấy mọi đúng không con bạn vậy không con bạn vậy đúng chưa bây giờ bài đó đó tập vô cái vai đó vì hỏi các bạn có nên tập hay không nên tập mà để cho trả lời câu nên tập không nên tập đó thì chúng ta có một cái bài giống vậy đúng chưa à, đúng chưa hoặc là như vậy tương đương tương đương tương đương nha tương đương thì nên tập cũng được mà không nên tập cũng được nhưng mà theo quan điểm của Di á không nên tập không nên tập tại vì cái bài này á cái bài vừa rồi tập với cái máy ve đôi đó là chúng ta có một cái sự thay thế chúng ta tập bằng bài này được mà mà tập làm cái gì không có để làm con khỉ gì cả bởi vì các em không nên tập cái bài vừa rồi mà thậm chí cũng không nên tập cái bài này luôn nữa biết giang hồ nó có cái bài này thôi tập làm cái búa gì đúng không vô tập vậy nó ăn nó vô gấp chục lần kiểu này nè kiểu này vô gấp chục lần hoặc kiểu này còn nào mà lì lắm hiện vậy nó vô nhiều Trời gì cả Tập cái đó là cái gì bạn? Cơ chế price Đúng không? Mà price cái kiểu này nó không vô Nó không ok Price có lẽ khó nhất nè đó cái này là khó nhất bữa khác chỉ vậy thì trả lời bài vừa rồi không nên tập à, <laughs> có sự so sánh vô là dễ hiểu lắm em nên tập không tao thấy ghét rồi đó tao không biết mày sao tao vô thấy tập tao thấy ghét rồi đó nó không sai nhưng mà nhìn nó vô duyên nó vô game ghẻ thì được vậy thì giải pháp là cho nó có thử coi vậy coi không lịch sự hơn chút chụp hình được quay phiên được đó được nhảy vậy thì bài này tập được nha bài vừa rồi tập được chứ tập một bên cà niễn cà niễn thấy ghét tập hai bên cho lẹ đi ba trả cái máy cho tôi tập cái khác hiểu không cái bài vừa rồi nó vừa vô duyên á đứng còn nào gán gượng lắm đứng cho đẹp lao luôn mày tập cái bài này chắc hết 10 phút mới xong cái thằng nào mà đang tập ép ngực á má nó vô toilet nó đốt phong long nó chửi cho mày nghe tại vì giành máy của nó nó đời nên bài đó không nên tập một tay thà tập hai tay tập mẹ nó hai cái đi ra cho tao tập không qua mấy anh kia kìa đừng làm phiền thiên hạ đó là văn hóa phòng game tập lẹ đi ra vì nên tập bài này bài này tốt hơn tại sao cái tốt hơn mà em tập rồi tập cái ba gai chọc cho tao chửi vậy đúng không tiếp theo tới bài khác bạn thấy cái bài này nè bài nào mà không tập chứ anh giết cho nha hồi nãy về nói rồi không tập đúng không thằng khác nó nửa tay vô bảo đảm vô thì chết liền đó. không vô mẹ gì không vô cái thằng nó bữa vậy đó nè phá đồ hả cha nhớ dấu ít bài này luôn tập gì kỳ cục vậy còn bài nào nữa nhiều nhiều má tao chế gần chục bài luôn á bài này nữa nè nhìn là thấy ghét rồi đúng không không bài này bài xô minh họa luôn khuyến mãi có thằng khỉ máy xô này nó không tập đâu bạn không nói thiệt với bạn ở trong phòng game của mấy thằng nó má nó lũ đạn nam binh á cái máy sôi nó tập tập vậy nè nó chém cục tạ vô nó chém cái ghế vô nó ngồi kéo mày bị khùng hả mày mày có điên không ủa cái máy sôi đây nó tập ủ nó lấy hai cây ra ngồi chém tạ kéo ổ kéo về phê điên điên muốn chửi muốn chửi nó luôn á mà thường mấy thằng đó là mấy thằng sàm sàm đâu ra đó mấy em đó bài này không nên nha ít bài này luôn con thẳng tập vậy nè rồi vô bài này nên không bài này thì nói chung là tập đúng cơ chế rồi đó nhưng mà không nên tại vì sao làm phiền thiên hạ không phi quay được gãy mẹ cái lưng đúng không cái nhược điểm chết người của cái cable này nó không đi quay chỗ đó được nó không có đi quay cái dạng phương đứng được bạn nhớ thằng thằng thằng cable này nó không có freeway phương đứng tại vì cái phương đứng thằng này nó cố định làm sao bạn freeway phương đứng được đó nên trường hợp đó nên trường hợp đó các đồng chí tập bài này cho tôi thay đổi nha cái này cái này ok cái này tích xanh nha mấy em đó mấy em freeway không chi tiết tôi chỉ sao tôi chỉ nói là cái bài này ok bài đó nha tích xanh bài này quảng cáo tạ thôi mày nope mày hiểu nha phải mắc rồi cái tạ ý nó là th anh có tiền mua tạ xịn <laughs> đây là một cái bài tập ờ, rất ok cho vai sau nha mấy em đây là một trong những bài không thể thiếu cho vai sau đó. thật ra vai sau có nhiều cách tập lắm thí dụ như các bạn có thể tập như vậy nhưng mà thường á là vai sau các bạn tập sai rất là nhiều bạn không bạn không có tập đúng là được cái cơ chế vai sau bạn chỉ thả cái tay kéo lên cho vui thôi nè vai sau là động tác kéo bạn nhớ đi vai sau là kéo đúng không nè để tạ ngang vai kéo lên nó vô vai sau vậy thôi còn mày muốn quay sao mày quay kệ mày mày thích để vậy cũng được nữa mày để vậy cũng vô vai sau mày để vậy cũng vô vai sau mày quay tùm lum sao miễn sao kéo gì nó vô vai sau hết đó cái này nó mới vô vai sau nha động tác đó cũng là động tác lên tập nhưng mà không phải là chương trình ngày hôm nay ngày hôm nay chúng ta dùng vai sau với cable ở vai sau có hai cái tập truyền thống nghe hai cái tập mà nhiều người tập nhất thì giờ mình phân tích được cái mắt của từng cái vậy con gái thì nó khác con gái nó tập nhẹ đứng chín kiếm chuông mông ra tập được Để gái thì mình giả bộ gái nha mấy em cái này là anh đóng clip thôi nha cái này là anh đóng clip thôi nha mấy em nè gái đó. bao giờ phải sao đó mấy em nè thấy không <laughs> gái tập vậy đó gái tập vậy đúng đúng kỹ thuật rất đúng nhưng mà con trai không tập vậy nhẹ quá con trai nó chơi full cây đâm lúc cán không à thì không thể nào tập vậy được bảo cách nào mà đứng còn trụ được nên con trai phải tập tư thế chó đái nè đầu tiên một chân xây ra một chân đạp vô đây nè ha xây ra đạp vô đây xong hồi đổi chân ví dụ không khoe mông mấy em đạp phải đạp cho đẹp chứ anh là đạp rất đẹp nào mông đẹp không đó. kéo đó căng ra giãn ra hết cỡ kéo vô hết cỡ thở ra đây là một động tác tập rất tốt cho vai sau chỉ có cái điều cái cây hơi bự thôi chưa mang bên bình tân qua kịp cây ngắn mang nội cây ngắn tới đây thôi nha cái cây ngắn thôi kéo con này cây dài quá bà mẹ tôi may từ lương hết bốn thằng luôn mười con mắt bốn thằng mười con mắt có cây này đóng chị quạo đó chứ má bốn thằng mười con mắt có cây này đóng chị nó để cho sếp nó làm trò cười trên mạng xã hội cái video clip này rồi sẽ triệu view một triệu người cười cho Duy Nguyễn Thằng Kim Chúa tập Kim bựa Mà tao thấy tao bựa thiệt không chỉ mấy em đã tao quay hết mẹ nó rồi nó cũng không chỉ nữa phải tự tao phát hiện như một phát kiến vĩ đại của rô gì Christopher Colombo ủ nặng vậy vô nó đúng chuẩn ha mấy em đây chỉ cho kéo này phải dễ đâu nha ông nội nè cái cổ tay nè phải giữ từ cái phương này có mấy thằng cổ tay nó bữa vậy nó bật bật chặt cổ chết mẹ cổ tay quan trọng lắm cổ tay nó phải kéo thẳng đứng vậy nè nó không cần chạm ngực đâu mấy em quan trọng răng đường đi của cơ vai sau ok là được nhìn nhen đó anh gì đâu có chạm ngực đâu không đừng có bao giờ để cổ tay mình nó nguy hiểm kiểu này là phê nhất kiểu này là ăn nhất với điều kiện tụi em tập đúng nha anh còn có những tụi em tập không đúng nhanh tụi em cầm cọng dây cọng dây thì cổ tay không sai còn cọng dây được cái là cổ tay nó không sai nha nhưng mà cách tập thì có thể nó vô không bằng này nên đó các em vô phòng game các em sẽ thấy nhiều thằng tập nhiều kiểu lắm em có thằng tập đúng có thằng tập sai nhưng mà phải qua một người thầy phân tích nhanh Di Nguyễn á Tụi em mới hiểu cái này giả lập cộng dây được không ta cái này giả lập thôi ba chứ giờ cộng dây nó chưa mang qua quá không có cái quay mới đau chứ cái này giả lập ôi mệt quá cha mẹ ơi thử coi không ra luôn nó không ra được cọng dây mà nó đỡ cái cây tức là cái cổ tay nó ít sai hơn còn cái kia nó phải control khéo nè kéo tới đây nè căng cái lưng ra nha căng lưng cây vai sau ra ông thẳng về ông nội mấy ông nội chuyên gia kéo vậy nè tầm bảy bạ nó vô mẹ luôn rồi kìa không được nè nó cái bài này bao nhức nách luôn bao nhức vai sau luôn tập bao vô đây là cái linh hồn của cái máy vai đôi cái vai đôi á, tập bài vai này là ok nhất để tập cơ vai của máy vai đôi chỉ có bài này thôi còn những cái bài khác là múa múa chơi cho nó vui nhớ nha mấy em cái máy này trong phòng gym nó phát dụng tác dụng khác còn cái máy này về nhà nó công dụng khác ở nhà đó, tụi nó mua cái máy này thôi tụi nó tập một núi bài luôn còn ở trong phòng game á mình có rất là nhiều thiết bị mình có sự thay thế mình có sự chọn lọc nên đối với từng thiết bị chúng ta phải hiểu về nó chúng ta phải có những bài tập tương ứng với từng loại thiết bị này để khai thác tối đa cái công năng của cơ bắp và cái chất của phòng game phải đủ đồ chơi vậy phòng game mà máy móc ít cũng làm ăn được nha tính quay nữa đó mà la tụi này mệt